khắp mọi người Local Brand hôm nay chúng ta sẽ có bo bụi Sài Gòn nha Tọa lạc tại 91 Lê Thánh Tôn quận nhất Let's go, theo chân mình nào Yeah. gian của store thì có hơi đơn giản nhưng mà đã trưng bày rất là nhiều cái sản phẩm mới nhất của Bo bụi Sài Gòn Rất là nhiều mẫu mã đa dạng đó mọi người ơi Và mình đã chấm được một cái chiếc áo màu đỏ đi nè Các bạn có thấy mình có hợp với cái áo màu đỏ này không? Với chất liệu vải cô tâm rất là xịn luôn đó Các bạn có thể đến đây và xem thử nha Ngoài chữ bao bụi quen thuộc thì chúng ta còn có những cái mẫu áo theo chữ Angel rất là mới lạ cũng rất là xinh xắn nha mọi người ơi đây mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh chiếc áo này với chất liệu là 100% cô tông mặc lên cực kỳ sang xịn mịn luôn nha U là trời, hot item của tôi đây rồi Các bạn có thấy cái chất vải cực kỳ cực kỳ xịn này không vậy trời Cái này là 100% cô tông, cực kỳ chắc chắn, cực kỳ xịn Từng đường may kẻ chỉ rất là tỉ mỉ Đó đó đó mọi người thấy tôi băng khen không mặc dù tôi biết tôi mặt không có dừa mà tôi cũng ướm thử nên là mọi người hãy ghé tới bờ bụi sài gòn để mà tỏi ép này về luôn nha Yay!